Hi everyone, my name is John and uh, today I'm going to help you to do the homework uh, lesson 4 shopping, okay? Uh, hi mọi người nhé, hôm nay em sẽ mình là John và mình sẽ hướng dẫn các bạn quay cái video lesson 4 shopping ha. Okay, let's get started. Uh, hôm nay thì mình sẽ học uh, ôn lại hai cái um, gọi là khá là khó chứ phải khó nhất ở trong tiếng Anh đó là cái âm t, t rất là hay gặp phải và cái âm r. ok so let's get started ừ. đầu tiên với âm t và âm d thêm t d là hai cái âm mà nó khác so với cả tiếng Việt ha âm âm tờ tiếng Việt ví dụ mình đọc là tu tu cái chữ tu số 2 á tiếng Việt đọc là tu thì tiếng Anh đọc là tu vậy thì bằng cách là bạn đặt cái đầu lưỡi và dưới cái răng của hàm trên ấy bạn nén hơi ha nén hơi sau đó bạn bật ra thu bạn nói cái từ thu thu nhé thu thở ấy, thở nói âm này chữ tờ bằng cách là mình nói âm thờ trong tiếng Việt nhé và mình bật hơi ra bình thường mình nói là thở thở đúng không thở thở bây giờ thở thở đấy bật hơi ra thở dứt khoát nhá không nói là thở thở về tiếng việt đó tương tự âm đờ thôi mình nói âm đờ tiếng việt nhưng mà đờ đờ thay mình nói là đờ đờ nhá đờ nén hơi cứng cái đầu lưỡi lại để nén hơi không bật ra là được ha đôi kiểu phải dễ lắm đó. âm tờ thì ở đầu câu ví dụ các từ to này thì họ đọc mạnh to còn khi mà cái nó ở cuối câu ấy bây giờ cái từ and hoặc là cái từ eat thì họ được bật rất là nhẹ nhé eat eat Đấy, họ bật rất là nhẹ ok vậy âm đờ cũng tương tự David David chứ họ không đọc là David nữa nhé David thôi thế thôi dễ lắm uhm, có một cái nữa âm tờ khi em phát âm anh Mỹ ha bây giờ cái từ water Thế thì water là khi âm tờ mà kẹp giữa hai nguyên âm uể oải ha. Âm tờ mà kẹp giữa các nguyên âm uể uể oải uể oải. Oải. Đấy, các nguyên âm uể oải ha. Đây ví dụ là đây là đọc là water thì anh Mỹ người ta đọc là wa đây ok người ta đọc là water nhá yeah, water tương tương tự ví dụ cái từ build Bill, beautiful. Nó thì nó có âm tờ kẹp giữa uể oải. Thế nên mình cho là beautiful, ok? Beautiful. Đờ rất là nhẹ nhàng. Beautiful. Bật một xíu xíu. Beautiful. Ok. Vậy thì uh, tiếp nữa. Cái tờ, tờ mà đứng đằng sau chữ N ấy, thì nó mất đi bây giờ internet thì anh Mỹ họ chuyển thành internet nhé anh Mỹ họ chuyển thành internet đó. internet họ bỏ cái chữ tờ đi đó internet ví dụ như cái từ à, cái từ chỉ được ta cái từ um, uh, internet cái từ center nhé ok anh anh thì đọc là center anh mỹ thì đọc là center trung tâm nhé center trung tâm bỏ chữ tờ đi ok thế thì đơn giản thôi nào cùng luyện ha ok let's get started cách luyện nhé mọi người nhé uh, mọi người uh, đọc từng âm tiết một không được đọc là I want two cups of tea mình không có sửa được các bạn phải đọc I one, two cups of tea. To rõ ràng từng từ không được đọc thầm. I want two cups of tea. Nào không có đọc vậy ha, mình không có chưa được đâu. Nhá. Đọc một lần xong, xong đọc cả câu. Đấy, thế thôi, dễ thôi. Dễ như ăn kẹo ấy mà. Nhá. Two, two. I want two cups of tea. Đây là chữ cups. Thì chữ p này mình có thể đọc thành ps, đọc p rất nhẹ hoặc bỏ đi cũng được ha. Cups không sao ha. D ở đầu chữ tờ hết ha. Tom went cái này anh anh đọc là Tom or Tom anh Mỹ đọc là Tom nhé. anh Mỹ thì âm O này chuyển hết về âm A cho mình nhá. time went to a town time went to a town chữ N ngân town N and you can't eat that and âm tờ bật nhẹ thôi nhé không được không được đó là eat đúng không eat you can't eat that and you can't eat that and đấy là khi mà nối âm you can't eat that and and okay and day ở đâu chưa chưa từ từ right right turn cong đuôi có âm r đây turn right at wall street từ từ wall thì mình đọc là wa và o phát nhé wa o Wall, ok tiếp theo âm d the the do do do garden name okay Gor cong lưỡi gardening. Này không đọc là ninh, không đọc là y ha mà đọc là e. neng chứ không đọc là ninh đâu ha. neng neng To gardening with đọc là e yên ngắn chuyển thành e with không đọc là with đâu no. with a dog đọc thành a thay vì o anh anh mỹ nha do gardening with a dog okay down deep đi dài này deep bật ra deep bật ra down inside nó đọc là in in inside không đọc là inside ha e e e inside cứ thiếu chỗ nào có y ngắn nè thì đọc là e không đọc là y dài ha and đây là deep down inside nối âm inside deep down inside and David and his ladies. David and his ladies. Cái từ y mà nửa vời ấy, không có dấu hai chấm đây thì đọc nhi tiếng Việt ha không sao. David is David and his ladies. Ride, ride, nhớ âm đờ cuối ha. Dan can ride a donkey. Đây là ông ngờ nhá, donkey. Dan can ride a donkey. Tiếp. À, sang âm tiếp theo là cái âm r. Âm r là nó sẽ đi một cặp với cả cái âm gọi là âm âm sờ đấy nhá. Sờ. Sờ nặng với cả r là một cặp với nhau nhá. Con này vô thanh không dung, con này hữu thanh dung nhá. Vậy thì lý thuyết ấy, mình cứ đọc âm sờ này và mình rung lên thì nó sẽ được âm r ví dụ là a r nhá r mình đọc là r Đấy. mình cong lưỡi lên chuẩn bị nói sờ thì mình rung là r được ha bằng không có một cách rất là hay dùng đó là cái âm mình đọc cái âm r r ha trong tiếng việt ngày xưa thì có âm r mình cái này đọc là r đúng không cái này đọc là r r nặng ấy thì đọc là r r đúng không r tôi Đấy tôi r bạn tôi sờ vào bạn ấy đấy r r nhá thì mình không đọc tôi giờ bạn nhá mà mình đọc tôi r bạn r bạn mà mình bằng cách là đọc cong lưỡi lên và mình rung cái đầu lưỡi lên r r r r r bạn chứ không đọc là tôi r r bạn nhé đọc là tôi r bạn là sai r này r này là nó không có rung nhưng mà r cong lưỡi và rung lên thì là r là nó ra cái âm gặp âm này ha a r a r đấy nào luyện a r my leisure time in Asia my leisure time in Asia thời gian rảnh của tôi ở châu Á vision vision không được là v ha và là e vision His vision is a treasure. His vision is a treasure. Tầm nhìn của anh ấy là một kho báu. Ừ, hay quá. Pleasure. Cong lưỡi này. Pleasure. Cuộn cái lưỡi lên. Pleasure. S. My pleasure. Chỗ này có thể bỏ âm tờ được ha. S. Nhưng mà hất hất lên. S. S my pleasure. It's my pleasure. Luxurious. Luxurious. Okay. Luxurious. A luxurious hotel. A luxurious hotel. A luxurious hotel. Thế thôi. Đấy, âm này thì à, nó xuất hiện một phần trăm trong tiếng Anh thôi. Âm xuất hiện ít nhất đấy cho nên nếu mà chẳng may không luyện được thì cũng không quá lo ngại đâu ha không quá lo ngại đâu tiếp à, vào cái đoạn hội thoại này thôi nhớ giúp mình trong câu hỏi bình thường lên đầu câu xuống cuối câu những từ quan trọng nhấn vào những từ không quan trọng thì đọc nhỏ lại bé đi ừ. bắt đầu nha cái này là video lesson trước mình hướng dẫn cụ cụ thể hơn là cái từ nào từ nào rồi ở à, đây mình sẽ đọc một lèo thôi nhá đầu tiên good e ý giải evening đọc là evening nành chứ không đọc là ninh nhá đọc là good ư chuyển thành ư giữ ngắn này good good evening và câu nó sẽ là good evening tại vì nối âm chữ đờ đây. good evening good evening nhưng mà chữ đờ đọc nhẹ thôi đừng good evening không good eve, good evening good evening đỡ rất là nhẹ không đọc là good e good evening luôn nhá nghe kỳ lắm chuyển thành ư good e good evening good evening good evening sờ sờ nhẹ nhưng mà sờ nhẹ nhé sờ sờ sờ ờ mấy con lưỡi chứ đừng good evening sir luôn nhé sir là sai đấy sir Sir nhẹ mới ơ cong đấy. Sir, good evening, sir. How may I help you? How may I help you? How may I help you? Nghĩa nhưng mà từ help you. Good evening, sir. How may I help you? Yes, please. I'm looking mình đọc là ư nhá look và anh kênh chứ không đọc là looking nhá không phải là u và in đâu mà là ư và anh ư và e đấy looking third con lưỡi a à, t-shirt sờ nặng con lưỡi này shirt yes please I'm looking for a t-shirt yes please I'm looking for a t-shirt please follow me follow me follow me theo tôi đọc là pha a không đọc là o nhé what size do you want what size do you want what size do you want a small size please có này có thể o và a nhé a small size, please. What color do you want? Color. What color do you want? What color do you want? Purple. Màu purple, Purple. Please. How much? Can này đọc là Much is How much is it? Nên nửa âm is it. How much is it? Đừng ai đọc là how much is it nhá. Chuyển sang âm e hết cho em. How much is it? Thirty. Thir cong lưỡi. À? Thirty dollars. Ok. Thirty dollars. Chỗ này mình có chuyển flap t được ha. Chuyển thành d ha. Thirty nhá. 30 Thirty dollars do và lờ là cong lưỡi này có r cho nên đọc là da thay vì đọc là do nhé do là anh anh rồi đây là chữ âm a dollars thirty dollars that's fine ngân là fine có âm n mũi I will đọc là e will không đọc là will will đọc là will well I will take cái này mình đọc là ai nhé chờ này e i k take take three y dài three y dài t-shirts nhớ s ở cuối ha số nhiều t-shirts có thể bỏ chữ tờ đi được can nói là can là dạng nhẹ của can can I pay an đó là an an Can I pay in cash? Sợ con lướt so đó. Can I nối âm vào. Can I pay in cash? In cash. Pay in cash. Pay in cash. Of course. of course or the Course con lưỡi. Of course. Thank you. Thank you. Thank you my pleasure giờ giờ bạn ấy học và ờ gom nữa nhé pleasure ok lần này lần cũng cứ điệu này good evening sir how may I help you yes please I'm looking for a t-shirt please follow me what size do you want a small size please what color do you want purple, please. How much is it? $30. That's fine. I will take three t-shirts. Can I pay in cash? Of course. Thank you. My pleasure. Đấy, thế thôi. Vậy thì mọi người nhá, quay video một cách nào đầu tiên. Đọc. Two t, t, two I want two cups of tea. Đọc to ra, chậm thôi nhé. Sau đó đọc cả câu. I want two cups of tea. Thằng chuyển sang câu khác nhé. ok, khoảng 4 đến 5 phút tầm đấy nhé. Đừng dài quá. Tập luyện nhạc kỹ đi, mà đừng có ngắn quá ha. Đó. Ừ, sau đấy, đọc cái này luyện cái bài tập này nhé. Luyện ngữ điệu lên xuống này. Ok. Sau đó thì mọi người sẽ Ừ, gửi cái bài đấy lên nhóm Facebook Go Sante English Club và mọi người gửi lên tác Trịnh Đình Tiến vào để em hoặc là mình sẽ sau đó sẽ check và chữa cho mọi người sửa cho mọi người ha ok thank you ok thank you